អាចនឹងប៉ះគាត់ព្រោះឥឡូវអត់អាចតន់ប៉ះបាយលេងលេងដល់រោបានយូរនំមនុស្សបងយើងលេងលេងនេះទេអញបាត់នេះបាត់ហើយណានិយាយថាទីកន្ទន់បាញ់ខ្ញុំថាពូកំសាន្តហើយព្រោះអីខ្ញុំគាត់ពូកំសាន្តតែគឺខោតបាត់ចូលក្បាល68ពូអា3អានោះខោតបាត់ហើយ ra thôi mình đứng lên nắng chớ này nè này dừng bọn kia giờ tần na ngay vì nắng đi nhau xa thì mình chưa giờ xem lư ម៉ាក់ខ្ញុំជុំលៀងនេះបងគេអេយ៉ាលុតឈ្មោះហើយលុតឈ្មោះហើយខេខេតោះបុកយើងយើងយើងប្រុសគ្នានេះមើលស្រួលយើងស៊ីគាត់គាត់លោតចេញបាត់ទៅនឹងគាត់ទៅមើល live បងគេអីវិញលោតចេញចូលហ្គេមអត់កើតអឺចាប់បាត់ណាដល់ក៏យដាអឺអស់អាវ៉ាន់លេងណាគេអូយ៉ាអីគឺទៅហងទៅ MP5 ទៅឲ្យវាជួយរួបដៅ ปวดหัวเย็นเอ็งใครอ้าวពេលមិនតាមមិនក៏លេងមួយបងគេអីមាន2ដល់ពេលមិនបាញ់ខ្ញុំងាប់អត់មាន2តោះអត់ទៅដាច់ប៉ុន្មានថ្ងៃហើយដក2 3ថ្ងៃបាត់ហើយអូ enemy enemy បងបងអឺបងបងបងសេរ៉ូបងសេរ៉ូ

บ้นเดินเซ่เออจอรักแม่เจ็ะนอกเจ็ะนอกไปเจ็ะนอกอย่างบ้เหมือนเธอปีขวบเออเธอมันไปอ่ะก่อดั้เชิก่อดั้เชิดอก่อดั้เชิดัน่องเพองเพลงร้องเพลงองเพลง้องเพล้องเพลง้องเพเพลงรองเพลงรองเพลงรองเพลงรองเพลงรองเพลงรองเพลงรองเพลงรองเพลงรองเพลงรองเพลงรองเพลงรองเพลงรองเพลงรอง ខេខេយើងមួយមួយយើងស៊ីធីមហ្មង KX មួយមើលបានទេបងបើធំនៅលួលលួលអេកន្លែងដូរកំភ្លើងផ្លិចមើល enemy អូមនុស្សមនុស្សមនុស្ស môi nó rồi cái cạ chứ ngày cạ xuống chứ ngày đọt vào dương với nhảy đọt vào dương với nhảy chị lan chị lan cho xuống rất là cầm á lên con khê đây nữa អឺខ្ញុំអត់ក្រប M4 បាទ30ចៃខ្ញុំមាន170 170ប៉ោខ្ញុំមាន80ក្របសុំមកបងហ៎អត់ចាញ់ទេខ្ញុំលក់ចាញ់លេង Enemy spot អេមអេម support គ្នាយើង support គ្នាយើងយើងមើលឆ្វេងស្ដាំយើងតែ3នាក់ឯង Thịt. On tan, on tan, lỡ on tan. Ôi thư. Knock pa vi đọc pin nữa. À? Này, ai bánh vi knock. Thế ấy ta. Triple kill. Need equipment. ô chui cho anh em chui chui con chui con Quadra kill. Need equipment. Ô mau rồi. đây. Bỏ ơi. Nhẹ Ôi, khê khê bánh vị đánh mùi. ដាច់ដាច់ទៅហើយដាច់ទៅហើយខ្ញុំជួយនេះយ៉ាប់យ៉ាប់អាប៉ែនោះបាញ់ខ្ញុំបងបានចាក់ទៅបងត្រំឈាមត្រំយើងខ្ញុំចុះមកកន្លែងនេះមានមនុស្សទៀតអូចាប់ដែរបងតាណាក៏រួចទេបងអើយមើលមនុស្សទៀត Trời bò Mày lên ghê mà Thằng con này bắn chân dưới luôn Dominating Để cho này một lên bò được Chiếc nam lưu thuốc Bánh cái này Chúng mày kia tầm cho thiệt Pro pro pro Tiên tiên Tay hao យូរណាស់អត់ហេទៅពីយូរបើឡើងឡានទៅមិនណុកតារាងមានភាពមានគ្រូណានិយាយច្រើនណាស់បាត់ហ្នឹងតបងនេះអីបងគេអីក៏តមកទេបងនៅណាហ្មងអានីមីនៅមុខតែដឹងធ្វើម៉េចឡើហ្នឹងវាលពេកបងគេអីអត់ដាច់ទៀតនៅប្រូតង់បងធ្វើពូពី30អីទៀតគីឡូទៅប្រែដាច់ខ្យល់តវីបាទវីហ្នឹងដាច់វី Vin đang đá bị bị đó cho khổ món cho khổ Clear là khổ ngon thật Unstoppable. Ôi, đăng là nè Linh. នេះបងនេះបងនេះ HP អត់មានមួយ បង KH ហ្នឹង